Hôm nay em xin hướng dẫn cho mọi người cách tạo sản phẩm xoay 360 độ để chèn vào website bán hàng. Mọi người ai chưa biết cách này thì xem thấy hay thấy hữu ích thì cho em xin một phát like. Nhiều phát chia sẻ và một phát đăng ký kênh để nhận được thông báo mỗi khi em ra ấy nhé à quên ra video mời ý. Vào link em để dưới phần mô tả video. kéo xuống để tìm bài hướng dẫn, nếu không thấy bài viết mọi người ấn vào ô tìm kiếm bên phải phía trên nút follow màu xanh to đùng ý. Rồi nhập nội dung tìm kiếm là tạo sản phẩm xoay 360 độ cho website bán hàng. Tạo ảnh sản phẩm xoay 360 độ giúp khách hàng có thể xem sản phẩm chân thật sống động, thậm chí tiện lợi và nhanh chóng hơn so với xem sản phẩm trực tiếp ngoài cửa hàng. Để tạo sản phẩm xoay 360 độ của bạn bấm vào nút bên dưới. Chuyển sang trang tạo sản phẩm, ở dòng đầu tiên là nơi chúng ta dán địa chỉ những bức ảnh sản phẩm đã chụp sẵn và đã tải lên web của mình để lấy địa chỉ. Tên của những bức ảnh phải đặt tên giống nhau theo cấu trúc là tên cộng thứ tự ảnh, thứ tự ảnh bắt đầu từ 001 cho tới bức ảnh cuối cùng, chụp 36 hoặc 72 bức ảnh ở các góc độ xoay tròn lần lượt. Càng nhiều ảnh thì ảnh xoay càng mượt. Tiếp tục kéo xuống dưới là các tùy chọn cài đặt cho ảnh xoay 360 độ trang có giao diện tiếng Anh. Mọi người có thể dùng trình dịch Google ở phía trên góc phải trình duyệt để dịch sang giao diện tiếng Việt, ở đây em dùng Chrome. Cài đặt xong nhìn lên phía bên trái, chúng ta copy hết nội dung mã, cuối cùng chèn vào nơi muốn hiển thị trên website của mọi người. Đừng quên ấn đăng ký kênh, like và chia sẻ video cho em có động lực nhé. Trước khi kết thúc video mời mọi người nghe nhạc giúp thông minh. Cảm ơn mọi người đã xem, hẹn gặp lại.